Hello, rất hoan nghênh mọi người đã theo dõi kênh Hack Game 2022 Ngày hôm nay thì Hack Game sẽ làm một cái video về một cái con game mới Chắc là mới ra được cách đây khoảng đâu ờ, chưa đến một tháng Một con game mới mà Hack Game đã kiểm tra như là chơi thử rồi Hoàn toàn uy tín Mọi người tin tưởng Hack Game thì tải link ở dưới phần mô tả của Hack Game để dưới phần ờ, video này Anh em tải về Vấn đề đầu tiên mà game muốn đề cập đến đó là phần đăng ký tài khoản ở trong con game mới này. Vì sao? Tại vì mới đăng ký thôi thì hệ thống đây kích hoạt số điện thoại thưởng dùng sẽ được 5.000 tiền vàng tức là đăng ký thôi thì uh, hệ thống nó sẽ gửi tặng cho anh em 5.000 tiền vàng để anh em chơi và có một cái mẹo này cho anh em để anh em có thể nhận được số tiền nhiều hơn đúng không ạ đầu tiên là anh em có một số tiền một số tiền ở đây đó là 1.000 hiện tại thì uh, tôi đang có 1.000 đúng không và ở trong sự kiện của nó có cái mục sự kiện là sự kiện nhận thưởng số tiền của nó dưới 1.000 đồng mới có thể nhận thưởng thế thì chúng ta sẽ um, hack bằng cách là mọi người vào bán cá này vào bán cá hack tiền nhá mẹo hack tiền để anh em uh, làm giống như hack game là anh em bắn một viên thôi ok Đến bao giờ cái số tiền của nó là 999 Thì ờ, anh em thoát ra cho tôi Thoát hẳn ra ngoài Thoát hẳn ra Đấy ra giao diện chính của game nhá Rồi Sau đó thì anh em vào cho tôi cái mục sự kiện Tiếp vào mục uh, tiền cứu trợ Cái số nhận nhanh của nó đã hiện lên rồi Thấy chưa Anh em ấn nhận cho mình Ấn nhận Ok như vậy là tôi ấn nhận tôi nhận được 1.000 này Đó Thấy chưa anh em thấy chưa Chỉ cần lách đúng một tí luật thôi là tôi đã được thêm một 1.000 rồi đúng không một nghìn rồi tiếp tục để anh em vào tiếp cho tôi uh, cái mục uh, liên kết số tài khoản lúc này thì anh em mới liên kết vào liên kết vào sẽ nhận được thêm 5 nghìn. đó là 7 nghìn rồi đúng không ạ ở đây thì tôi chưa liên kết tôi ấn vào uh, lập tức liên kết thì sẽ liên kết và nhận được 5 nghìn. như vậy là tôi đã có 7 nghìn rồi 7 nghìn đầu tiên là mới đăng ký game mà anh em chưa cần làm gì còn trong cái hộp thư đây nó lại tiếp tục có tiền Tiếp tục có tiền hoan nghênh quý khách đến với cái này thì không có tiền cái thư cuối này thì thôi không có tiền và ba cái hộp thư phúc lợi quảng bá tức là quảng bá game thì sẽ có tiền đây ok chưa ba hộp thư như vậy tổng của tôi là 16.000 17.000 rồi kể cả um, cái kích hoạt số điện thoại thì tôi phải có trên hai chục và làm sao để tôi có thể sử dụng được cái số tiền này thì ấn vào một kết sắt này rút tiền này lớn nhất sau đó là rút toàn bộ số tiền ra đây như vậy là tôi đã rút thành công Số tiền của tôi đã có 16 triệu 999 đồng rồi Số tiền này thì uh, tôi có thể chơi bất kể một cái trò chơi nào Đúng không ạ? Chưa tính là tôi đi xin cốt đúng không? Tôi có một cái đường link xin cốt ở trên Telegram Ngày nào thì họ cũng sẽ gửi cốt vào đấy Để cho anh em chơi Đúng không? Đây, cái này thì đặt cược thấp nhất là 1.000 nhá Đặt cược thấp nhất là 1.000 và nhiều nhất thì nó vô cùng nếu như anh em có nhiều tiền anh em đặt tôi thì tôi chịu và cái và cái trang web đấy ấy, thì là trang web ngày nào nó cũng cập nhật cốt cho anh em về vấn đề nhập cốt thì anh em vào cho tôi cái mục rút tiền sau đó là mục zip cốt đây dán cốt vào đây là sẽ lập tức quy đổi được sang tiền nhá sang tiền để mọi người chơi game mã tôi đặt xỉu mà nó ra tài luôn đây trừ bá 6.000 đó đây chính là con game mới mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người Và có một cách giới thiệu bạn bè để kiếm thêm tiền ở cái mục phúc lợi của xe online ở góc trên màn hình Cộng thêm 100k này Đấy Hôm nay thì tích lũy của tôi đã là 10.000 rồi Đấy nhiệm vụ 2 thì không có Và cái này thì anh em có thể lấy cái link đi để chia sẻ đúng không ạ Chia sẻ càng nhiều nhận tiền càng lớn Giống như in win t win các thứ Nhưng mà con này thì nó sẽ có cái phần trăm cao hơn những cái con đấy chỉ cần đăng ký là có tiền còn bên đấy thì bắt buộc phải nạp và chơi mới có tiền ở bên này nạp chơi nó lại tính một cái khoản tiền ở cái um, ở cái nhiệm vụ 2 còn đăng ký là nó sẽ tính ở cái nhiệm vụ 1 ok chưa cái này là tôi muốn giới thiệu cho anh em để anh em có thể kiếm tiền free cùng với tôi đấy và hack game cũng đã rút tiền ở trong cái con này rồi đấy cũng đã tham khảo cái con này khá lâu rồi nên là ngày hôm nay chia sẻ cho anh em để anh em cùng chơi Đấy, và Hack Game cũng xin dừng video ở đây. Anh em thấy video của Hack Game hay, cho Hack Game một like, một đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi, đây là cái kênh mới của mình. Chào tất cả mọi người.